Rồi, xin được ở đây chào đón toàn thể quý vị nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề à, liên quan đến vấn đề hàng ống. Thì đây là cái cái ống đồng của cái máy lạnh bữa hổm mình có làm để cho bạn chơi xem chơi cái mô hình nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ giả lập một cái trường hợp là chúng ta đi đi lắp máy lạnh nhưng mà gặp cái trường hợp là cái ống đồng này nó không có đủ dài, nghĩa là nó ngắn so với cái chiều dài của cái đường ống mà chúng ta cần. Thì để mà dắp nó vô thì chúng ta cần cái gì? Cần phải hàng cái đường ống lại bằng cách là chấp nối thêm cắt ra để nối thêm cái đoạn ống khác nữa cho nó dài ra hơn để cho chúng ta làm có thể đủ cái chiều dài mà mình mong muốn ha thì ờ, khi mà thực hiện cái ờ, cái vấn đề hàng này quý vị biết đó, thì chúng ta trước tiên là cần phải có cái bộ máy hàng mini đây bộ máy hàng mini ha ở đây có cái cái cái cái cái, cái đầu hàng hay gọi bét hàng ở đây mình ga bên đây là bình gió tất cả đều đã kết nối sẵn hết trở rồi thì á, khi mà các bạn lưu ý như thế này khi mà chúng ta chuẩn bị mà kết ờ, cắt ra và để mà hàng mà nối ống cho nó dài ra đó thì mình cần lưu ý <clears throat> khi mà chúng ta uh, chuẩn bị hàng một cái đường ống thì thường thường á, trong máy lạnh nó có hai đầu đầu rồi nhỏ lớn thì cái điều đặc biệt là chúng ta cần phải cắt làm sao để so le ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị lấy cái dao cắt đồng nè chúng ta sẽ cắt ở đây một cái nhưng mà khi là hàng ống 6 thì chúng ta phải cắt xa ra có nghĩa là mình cố gắng làm sao ha để mà không cho hai cái mối cùng một vị trí có nghĩa là đằng này đây ngắn ở cái đoạn đây à, thì có ống sáo thì phải dài hơn chút xíu thì như thế á, thì nó mới tránh được tình trạng ví dụ so le với nhau thế này nè nó so le với nhau cái ngắn cái dài thì mình hàng nó sẽ dễ hơn thì nó không có bị uh, sau này chúng ta kiểm tra nó cũng dễ luôn nha quý vị đó thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàng thì khi mà hàng như vậy á thì các bạn uh, mình cần phải có cái dao cắt ống nha quý vị để mình chuẩn bị cái đường <clears throat> cái này để chắc chắn nè nó đứng nó lỏng lẻo quá ok rồi như thế này các bạn có thể thấy dễ dàng hơn nè đó thì bây giờ ở đây nè mình sẽ cắt một cái đoạn này mình làm dấu đi chúng ta so ví dụ à, cắt ở đây một cái đúng không đó rồi mình cắt cái đoạn này một cái không có nghĩa là hai cái ống này nó cách nhau một cái mình cắt ở đây một cái nằm ở đây thì khi đó, đó chúng ta uh, làm thì sẽ không bị so le nhưng các bạn lưu ý nha bây giờ á khi mà cắt á thì chúng ta tách cái cách nhiệt này ra ha, tách ra cho nó dài càng dài càng tốt để khi để khi mà chút tí xíu chúng ta chúng ta hàn á nó không có bị uh, trái cách nhiệt đây mình mổ cho nó dài dài vậy chúng ta tách ra còn nếu bạn nào có ý á thì mình sẽ sử dụng thì khi mà có ý thì chúng ta sẽ sử dụng cái băng keo quấn này lại hoặc là sử dụng một cái ờ, cái cái cái nồi vẽ ướt á mình quấn lại để cho cái đoạn này nó cách xa ra nó không bị dẫn nhiệt và nó không làm cháy cái cái cái, cái ống cách nhiệt của mình chúng ta sử dụng cái băng keo này ha mình dùng cái băng keo để mà mình quấn gia cố cái ờ, cái đầu này lại ha thì ờ, khi mà hàng giống như các bạn biết không đi ngoài công trình chúng ta gặp cái trường hợp này rất là thường xuyên rất là thường xuyên trong cái nghề điện lạnh này vậy cho nên á bộ gió đá mini á, là cái dụng cụ dường như là dùng rất là thường xuyên trong cái nghề điện lạnh này ha nó không những là chỉ là đi hàng như thế này thôi mà nó còn phải dùng để sửa chữa những cái lúc mà tủ lạnh à, chúng ta dùng cho nó rồi bây giờ mình sẽ bẻ lên bây giờ chúng ta sẽ cắt ở đây thì chúng ta tạo tư thế làm sao cũng về làm cho nó dễ chút xíu nha quý vị ví dụ mình cắt ở chỗ này đi đó đó làm cho nó dễ chút xíu à, rồi cái ống này mình phải cắt xa hơn chút xíu chúng ta sử dụng một cái dụng cụ nữa là dụng cụ nông ống để khi mà chúng ta đưa vô thì nó không ấy ha nó dễ làm hơn ví dụ đây đây mình cắt đoạn này thì khi đó cái ống sáo này mình phải cắt nó xa hơn hoặc là ngắn hơn thì theo mình các bạn nên cắt xa hơn cắt đâu đây nè thì hai cái đoạn mối hàng nó cách xa nhau thì nó so le nó sẽ giúp cho mình thao tác công việc nó dễ dàng hơn rồi mình cắt đây cái đoạn nào cũng được thôi cắt cái chỗ nào vừa thôi rồi khi mà mình cắt nó cắt như vậy rồi nè ha thì cái ống nó nằm như vậy chút xíu chúng ta sẽ dùng hai cái ống còn lại mình nói cho nó dài ra hả mình sẽ tượng trưng các bạn xem thì bây giờ cái này á với cái này nè bạn nhìn thấy nè bây giờ nó không có vô được phải không thì chúng ta cần phải tạo một cái rãnh một cái ờ, rãnh lớn lớn để mà nhét cái đầu óc nó vô bằng cách là mình sẽ dùng một cái ờ, dụng cụ dụng cụ này gọi là dụng cụ nông ống nha quý vị nha đây và đây là dụng cụ nông ống nè các bạn xem đây đây đó thì chúng ta nông như thế này ở đây có hai đầu đầu ở đây đầu nhỏ nè này dùng ống 6 nè ống 6 kéo dài tới ống 8 ống 10 luôn còn ống lớn hơn ống 12 và ống 16 19 là nó bây giờ chúng ta sẽ nông ống 6 trước ha cái đầu này đây thì trước tiên nông chúng ta dùng kim nhọn mình ngoái sơ cái lỗ ống 6 này một cái dạ mình ngoái sơ nó cái kể cả cống 10 cũng ngoái sơ nó cái luôn để chúng ta đưa cái đầu đông với thuận tiện hơn có một số anh em ngoài công trình á họ không có sử dụng cái này à, sử dụng kìm nhọn hoặc là cái đầu nông mà cái loại mà bóp bóp như thế này là các vị thì ờ, cũng được thôi nói chung là làm sao để mà tạo được cái rãnh để mà đưa cái ống đồng phần còn lại của nó vô để mà hàng để chợ cho nó kín cái mối hàng ví dụ mình đưa như nè đó chúng ta đưa vô ha mình ngoái nó bằng cách mình bóp như thế này nè các bạn mình bóp bóp bóp như này mình xoay nó thì nó sẽ tạo thành một cái rãnh chút xíu chúng ta sẽ đưa cái ống còn lại vô nó dễ dàng hơn đó mình làm thế này ha đó mình cố gắng mình bóp tạo một cái rãnh nha thì uh, trong cái trường hợp này á tất cả những cái ống nào mà các bạn thấy mà nó hơi mỏng á có nghĩa là lâu ngày quá các bạn cũng làm chịu khó nương tay một xíu chứ chúng ta đừng có bóp quá cỡ bóp quá cỡ nó gây nên cái tình trạng là tét cái ống mà nó phải không phải không phải tét ở phần trên mà nó tét phần dưới khi đó chúng ta không phát hiện mình hàng không kỹ á, nó sẽ dẫn đến tình trạng mà hở rồi bắt đầu nó xì ra các kiểu rồi nó sẽ gây cái tình trạng là là là, là nguy hiểm hơn nữa rồi chúng ta thử nha bây giờ mình đã tạo xong cái cái rãnh rồi nè mình thử nè đây các bạn thấy không này đã mình đã tạo xong cái rãnh nè cái rãnh này bỏ vô đây rất là ngon thì nếu mà nó rộng quá thì chúng ta dùng cái kìm nhọn chúng ta bóp bóp sơ lại cái đây mình đang tạo ra bây giờ mình tạo cho nó nó sâu xuống thôi chứ không có rộng nữa sâu xuống để chi để cho cái cái ống này đi vô nó ăn nó chặt hơn mình cầm mình bóp nó, mình xoay vòng nó xoay là nó ok liền rồi thử thằng này cái coi à, trước khi làm cái này á các bạn lưu ý nha ở đây nó có tan xét nè chúng ta cạo những cái lớp oxy hóa bên ngoài để làm chi để khi mà chúng ta hàng á cái bạc hàng nó sẽ ăn sát vô trong cái ống đồng và nó chặt cái mối hàng hơn à, chúng ta phải cạo hết cái lớp oxy hóa nha lớp lâu ngày nước nó bám để làm cho ống đồng bị tan nè mình phải tạo nó tan rồi đi đó bắt đầu chúng ta đưa vô đây mình đưa vô ha thì nếu trong cái vị thế nào nó khó chúng ta làm hai người còn không thì mình làm một mình mình cũng không sao đây mình bóp lại nếu mà cái này nó nó chưa chắc nè đấy khi mà mình vô nó dễ dễ chúng ta bóp rồi chịu pha bóp xíu bóp cực ống nó cứng lại cái ha bởi vì mình đã tạo cái cái cái cái cái mối nói rồi mình đã tạo cái miệng đó rồi mình không có sợ để cho nó dễ dàng hơn tại đây mình vừa quay video mà vừa làm có một mình nè cho nên là hơi khó đây quý vị ha đấy mình à, gia cố cho nó cứng rồi đó để chút xíu chúng ta hàng lại thôi rồi tiếp theo mình làm cái ống còn lại nha thì cũng y chang thế thôi mình làm cho nó ra một cái rãnh rồi bắt đầu mình à, mình ấy mình đưa cái cái cái cái cái này chúng ta cột này lại để thôi nó tuột đây mình cứ ngoái thế này nè quý vị đó ngoái sao mà nó tạo thành cái hình cái rãnh để mình đúc cái ống mười vô đảo ngược là cái ống này xíu đấy đây là cái ống 10 nằm đây đó để cho nó tạo thành một cái rãnh thì đó chúng ta đưa vô rất là ok đây là cắm này đây mình đưa thử nha chưa được còn hơi nhỏ chúng ta tạo thêm một xíu đây vừa luôn nè vừa nè các bạn thấy khích không rất là khích luôn chắc luôn rồi đó đó rất là ngon thì mình phải tạo cạo cái lớp oxy bên ngoài cái đi cho nó chắc cú là mình hàng nó vô rất là ngon đây chúng ta bắt đầu tiến hành hàn, thì hàn hàn gió đá này cũng không có gì mà khó đâu nếu mà các bạn nào là sinh viên mà có thực hành thực tập ở trong trường thì ờ, vài lần sẽ quen nhưng mà đối với các bạn mới thì ờ, khi chúng ta làm chúng ta cần phải có những cái thao tác chuẩn bị ha thì ờ, làm riết rồi từ từ cái gì cũng sẽ quen mình thao tác đâu đó cho nó ngon lành ví dụ bây giờ nha giờ mình sẽ đưa vào đây trước đưa vào đây này cái cái cái chỗ này để cho nó cứng gáp chỗ này lại nó ha mình gá cho đỡ đi gá đây để mình hàng cho nó nó không có bị ờ, rớt rồi à là ngon là nè rồi phải cho nó ngon rồi cái này cũng vậy luôn các bạn để ý nha hai cái mối hàng này nó so le với nhau à mình làm cho nó nằm ở đây luôn đó mình vẽ nó vô để tạo cái thế rồi sau đó chúng ta sử dụng một cái bạc hàng cái à, que hàng ra gió mở chuẩn bị hết thì khi các bạn hàng các bạn chịu khó nha chúng ta mở cái ga này trước nè này là bên đây ga nó để chữ ga đây quý vị cho đây để chữ ga anh để chữ oxy là từ chữ gió còn này chữ ga đốt bây giờ mình mở ra trước mình lấy cái tay mình mình đưa thử nè các bạn lấy cái tay lấy cái tay để rờ rờ nè cảm thấy nó mát mát có nghĩa là ga nó đang ra đó nó đang ra đó bây giờ mình thử nha đây bớt lại xíu đó, à, thì bắt đầu chúng ta mở gió ra tắt rồi nằm lại đây nó khè như thế này là ok và bắt đầu chúng ta hàng thì khi hàng các bạn lưu ý chúng ta cần chuẩn bị một cái que hàng gọi là que hàng bạc ha thì chúng ta tạo một cái thế như thế này nè chúng ta làm ở đây một cái đoạn đầu của nó một cái phần đầu khoảng chừng đó là một phân hai phân đấy dạ, một phân thôi à, mình bẻ cong ở lại để mình móc ở dưới mình móc lên thì bây giờ chúng ta sẽ hàng trước cái ống sáo ha à xạo mình cho đợi cái ống ờ, đồng nó đỏ lên thì chúng ta mới đưa bạc hàng vô đấy cố gắng hàng vừa vừa thôi đừng quá nhiều quá nhiều nó gây cái hiện tượng nghẹt đấy. chúng ta đưa cái lửa không nhất thiết phải đưa sâu vô để nó chảy rất là nhiều à. rồi tới cái ống 10 thì chút xíu chúng ta sẽ kiểm tra lại rồi đợi cho cái này nó đỏ lên cái ống đồng nó đỏ lên thì chúng ta cố ý lưu ý nè mình đưa tới này thôi đừng có đưa nhân sát vô nó lủng ống đồng hết mà kéo ra sai vậy nè chút xíu khoảng chừng vài giây sau là nó sẽ đỏ lên đấy là bắt đầu nó đỏ nè thì chúng ta chét bạc vô đây bạc vô à, ngon lành liền rồi xong tiếp tục rồi tiếp nữa sau đó chúng ta kiểm tra lại nha quý vị kiểm tra lại coi cái cái món hàng mình nó chắc chưa nó ngon lành chưa nha rồi cho nó ok cái chúng ta tắt tắt thì chúng ta tắt cái ga này trước nè cái tắt cái ga này trước cái ga nằm đây là chúng ta tắt trước rồi tắt này không giờ tắt khoai khoai để cái gió xả mạnh ra để chi để làm nguội cái mối hàng của mình đó rồi chúng ta nếu mà kỹ thì chúng ta sẽ dùng cái khăn ướt một cái nồi vẽ nhúng nước ướt để chúng ta lau cho nó nguội bớt rồi sau đó mới là quấn cách nhiệt lại xi lại nha quý vị thì đó là tất cả những cái cách thức cái quá trình mà chúng ta tiến hành à, nông ra rồi mình hàng lại thì cái điều đặc biệt chúng ta cần phải có là bộ gió đá mini đây rồi ok mình khóa lại rồi bây giờ chúng ta phải chịu khó lấy một cái hàng ướt mình chụp nó lại cho nó nguội bớt rồi sau đó chúng ta mới uh, kéo cách nhiệt lại và quấn xi si rồi ờ, nếu mà có dây điện ở đây rồi bây giờ chúng ta lấy khăn ướt chúng ta lau cho nó làm nguội cái mối hàng chúng ta lại và sau đó kiểm tra bằng mắt để coi nó kín chưa nha đó bây giờ chúng ta kiểm tra lại coi cái mối hàng này nó kín chưa nha quý vị chứ không thể là ờ, mình tự tin là mình hàng cái vậy là xong đâu phải coi dưới nè coi mối hàng này dưới ok chưa à coi dưới, ở dưới là ok nè ở phần này cũng ok luôn vậy là chúng ta tiến hành à, đưa xi về chỗ cũ được rồi đó nha các vâng, xem mình cắt bỏ ra đi sau đó đưa cái này về đây rồi chúng ta lấy tiến hành si quấn lại thì các bạn có một lưu ý về một cái kinh nghiệm à, trong nghề thôi thì khi đó chúng ta xác định ở đây là cái mối hàng ở đây cũng là mối hàng thì chúng ta dùng cái băng keo để làm dấu dùng một đoạn này một đoạn này để chúng ta làm dấu thì khi đó đó khi mà chúng ta lắp đặt xong rồi mà lâu ngày nó có cái hiện tượng mà nó mất ga đó thì chúng ta cũng biết được ừ cái vị trí này chúng ta đã từng hàng và chúng ta nhìn vào cái dấu hiệu băng keo á, để cho mình biết được để khỏi phải mất thời gian đi mò tìm nó lâu nha đây là đó giờ mình luồn nó lại ha luồn cho nó gọn gàng lại tất cả cái nha bó cho nó gọn lại đi để gì cố gắng làm sao đừng để cho cái ống đồng nó tiếp xúc với không khí nó sẽ gây nên cái hiện tượng là bị đông bị đốm nước đây đây vậy ôm vô nó gọn gàng lại ha cái nào mà nghi ngờ là phải làm và đây là cái bó cái chỗ này nè là cái giới hạn của cái ờ, cái khoản mà chúng ta đã hàng thì khi mà chúng ta sau này lỡ như cái máy nó có hiện tượng về mất ga đó thì chúng ta cũng có thể biết được nó nằm ở vị trí nào mà chúng ta nghi ngờ cái nguyên nhân đó chúng ta làm ha rồi đại khái là vậy thì khi đó chúng ta sẽ bó xi chỗ này là xong đây chúng ta sẽ bó xi lại là coi như đây chúng ta đã xong một cái công đoạn là hàng nói ống ờ, ở trên cái hiện trường luôn thì nó chỉ đơn giản thế thôi chứ không gì khó nhưng mà cái điều quan trọng á, các bạn khi mà làm á, chúng ta thực hành thao tác cái ờ, cái việc hàng làm sao mà cho nó nó nó tay chân cho nó thuận lợi xíu cho nó nhanh nhẹn chút xíu không đâu đó cho nó gọn gàng xíu thì đây xì thì bắt đầu chúng ta sẽ quấn quấn là hết quấn hết từ trong tới đây luôn ha đây cái đoạn này tôi quấn mình quấn luôn này thì cái này sau này chắc là ờ, mình sẽ làm cái đoạn về cái đầu là từ từ nghiêng về cái lý thuyết để hướng dẫn các bạn ở trên ờ, máy tính á là hiểu được cái vấn đề ga rồi cái vấn đề ờ, máy hoạt động sao thật sự bây giờ thực hành là chỉ có bao nhiêu đây thôi giờ bạn mốt mới ra công trình á thì mình có dịp mình mới quay cho các bạn coi coi coi video được nha quý vị ha thì hôm kia là cũng là đi ra công trình để mà quay mà cuối cùng là cái công trình nó hoãn lại cũng như là chờ chờ bên uh, chủ đầu tư người ta duyệt gì đó người ta thay đổi một số cái ý tưởng cho nên là không có làm được ok ha bây giờ chúng ta sẽ uh, lấy băng keo gia cố lại là xong rồi đây đây chúng ta coi như đã thực hiện xong cái công việc là hàng nối ống nè quý vị ha thì chúng ta sẽ khóa gió đá khóa ga đem dẹp như là xong và dẹp lại vị trí tất cả các cái lại y như cũ rồi coi như là cái công đoạn ngày hôm nay mình à, muốn hướng dẫn các bạn à, là à, kia bằng à, cái cái công việc cái chủ đề là là cách hàng nói ống à, để chúng ta có hình dung được cái hàng nói là như thế nào thì nó cũng sẽ việc kỹ việc kỹ giống như cái công việc đơn giản là sử dụng à, cái bộ Grab Mini để chúng ta dễ dàng vận chuyển à, từ chỗ này sang chỗ kia và nó rất là cái bằng ưa dùng trong cái việc mà sử dụng cho công trình khi mà ống nó bị gãy hoặc là cần phải nói ống dài ra thêm thì đó là những gì mà những người thợ mà thường hay làm ha à, quý vị ha ok thì coi như là cái chủ đề ngày hôm nay mình à, hướng dẫn các bạn cái cách mà chia sẻ các bạn cái cách mà cái người thợ người ta hàng ống như thế nào thì sử dụng một cái dụng cụ là như thế này cái dụng cụ này là cái dụng cụ nông ống hả thì nó sử dụng là lúc về ống 6 thì đầu bên đây ống 10 thì lúc đầu dụng này mà sau đó dụng này là ok làm sao để mình tạo được một cái phi để đưa hai cái ống cùng cái kích cỡ vào nhau nó tạo thành một cái cái cái phi tròn tròn ở đây chúng ta à, đưa vào hàng như vậy thì nó sẽ cái mối hàng nó sẽ chắc hơn nó bền hơn rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video này hãy nhớ like à, share cũng như là bấm vào cái chuông để đăng ký những cái video mới nhất của mình nha xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều hẹn gặp lại video tiếp theo xin chào